Kính chào các quý vị khán giả. Hồng Thắm rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Mỗi ngày một sản phẩm. Thưa quý vị, máy cắt cỏ là vật dụng không còn xa lạ đối với người nông dân, nhưng trên thị trường hiện nay, các loại máy cắt cỏ chưa đáp ứng đúng nhu cầu của bà con như khó di chuyển, dễ chập cháy. Hiểu được điều này, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú đã cho ra đời một loại máy cắt cỏ chuyên dụng giúp bà con giảm bớt sức lao động và nâng cao năng suất làm việc. Và ngày hôm nay Hồng Thắm có mặt tại đây để giúp quý vị và bà con tiếp cận với sản phẩm này và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Chào anh. Chào Thắm, kính chào bà con. Hay là vì sản phẩm mới của công ty chắc hẳn là bà con rất mong chờ và ngay bây giờ em có thể giới thiệu sơ qua về chiếc máy này. Kính thưa bà con, đây chính là máy cắt, cắt cỏ 8HB do công ty cổ phần đầu tư Tuấn Phú lắp ráp. Nhìn chiếc máy này rất là vững chãi, vậy thì công dụng chính của chiếc máy này là gì ạ? Máy có công dụng là cắt được cỏ, cắt được cỏ voi, à, ngô. Vậy thì bà con có thể yên tâm là cắt được cả cái khu diện tích lớn như trang trại đúng không ạ? Đúng ạ. Máy cắt được tất cả các loại à, đồng loại đồng bằng rộng lớn. Hiện theo anh thấy thì à, chiếc máy này so với các loại máy cắt cỏ trên thị trường có rất là nhiều cái điểm đặc biệt vậy thế ngay bây giờ anh có thể cung cấp cho em những quý vị bà con biết được cái thông số như chi tiết của các máy không ạ thưa ông thám đây chính là động cơ đầu lỗ 8 hp chạy ừ, bằng diesel khi mình vận hành máy máy động cơ đầu lỗ hoạt động mình sẽ chỉnh tốc độ đây là kình chỉnh tốc độ tốc độ ở giữa là tốc độ L để khi để máy đứng yên là mình có thể chỉnh tốc độ 1 2 3 tốc độ 4 là khi để cho mình lùi lại thứ hai là các uh, van xăng và đây là các uh, có các cần gạt khi mà cây đã được cắt thì nó sẽ được uh, gạt sang một bên anh ơi vậy thì lưu ý khi sử dụng các bộ phận này là gì à em nên để ý là những cái lưỡi dao này nó là bằng thép nên khi mình cắt thì là cẩn thận không là mình sẽ cắt vào những cái viên đá sẽ gây ra mẻ dao khi mình vận hành máy đây đây chính là tốc độ chỉnh thứ nhất lớp ờ, thứ nhất là chỉnh ờ, bánh bánh xe khi mà em gạt lên cần này bánh xe sẽ bắt đầu hoạt động em ờ, gạt xuống dưới là cả bánh xe và lưỡi dao cắt sẽ hoạt động bên tay trái có tác dụng lắc trên để ăn khớp với tất cả ăn khớp với bánh răng khi mà mình chỉnh chế độ chạy hoặc là chế độ bánh răng bánh lưỡi dao cắt lắc dưới là khi mình về mo máy dừng hoạt động đây chính là độ cần gạt ga để em muốn tăng hoặc giảm ga khi mà máy đang máy chạy tay phanh bên phải khi bạn muốn rẽ về bên phải bạn bóp tay phanh phải tay phanh bên trái khi bạn muốn rẽ về bên trái bạn bóp về bên trái đây là hai cái gì ạ đấy là hai bình hơi thứ nhất là bình này bình nhiệt xăng xăng thừa chạy vào đây còn bình là ống sạc để máy khi mà chạy đây đây chính là hệ thống truyền à, lực cho bánh xe khi ta à, vận hành máy lưỡi dao cắt sẽ được truyền lực vào hộp à, bánh răng trong này và đã truyền lực cho tất cả các hệ thống bánh răng và hệ thống cần gạt hệ thống dao cắt của máy vậy thì để bà con hiểu rõ hơn về sự tiện ích của chiếc máy thì anh có thể vận hành chiếc máy này được không ạ vâng, mời thám mời bà con cùng tôi ra trên trại chúng ta có thể xem máy hoạt động như thế nào Trước khi vận hành máy, bà con cần kiểm tra nhiên liệu và hệ thống giao cắt đảm bảo cho máy hoạt động. Chú ý điều chỉnh các cần số về mo, sau đó đồng thời giữ gạt áp và sử dụng tay quay để đầu nổ của máy hoạt động. Với thiết kế hai bánh xe vững chãi cùng với sự hỗ trợ đắc lực của động cơ dầu, chiếc máy di chuyển nhanh và dễ dàng với người sử dụng. Bộ phận cắt là các lưỡi thép sắc bén được thiết kế theo dạng nhiều lưỡi kéo hoạt động cắt đồng thời, vì vậy mà hàng loạt cây cỏ nhanh chóng bị cắt đứt. Điểm đặc biệt trong thiết kế để hỗ trợ hàng lưỡi dao cắt chính Máy cắt cỏ 3A8HP còn thiết kế thêm hai hàng lưỡi thép trên có nhiệm vụ đẩy gạt các loại cỏ có thân cao sang một bên rất gọn và tiện lợi, tránh việc cỏ chặn đường đi của bánh xe. Thêm vào đó, hệ thống tay phanh được thiết kế giúp bà con dễ dàng điều khiển bánh xe rẽ trái, rẽ phải theo ý muốn. Với công suất lớn, bà con có thể tiết kiệm được 80% công sức khi sử dụng máy Vừa rồi quý vị và bà con đã được theo dõi quá trình vận hành của chiếc máy cắt cỏ 3A8HB, một chiếc máy chạy với động cơ êm, an toàn, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất hiệu quả lao động. Quý vị và bà con còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hiện trên màn hình. Còn bây giờ Hồng Thắm xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Phương pháp đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098 493 0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng thuận tiện phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng miễn phí tại các bến xe trong bán kính 15 km tính từ kho hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A. Điểm tựa thành công